Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thông tin đầu tiên ở trong cái bài học này, bài nhiên liệu. Xem là khái niệm nhiên liệu là cái gì? Ở ờ, trước khi đi vào khái niệm thì mình sẽ cùng xem những hình ảnh sau đây. Xem rằng những hình ảnh này nó có những điểm chung là gì nhá. Củi đúng không? Chính là gỗ đấy đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là gì? Là than. Chúng ta nhìn thấy chưa? Đang nóng đỏ, đang cháy này. Hai cái hình ảnh này nó có điểm chung là gì các em biết không? Đây là chất gây cháy, <laughs> đúng không? Nó dễ cháy còn gì đúng không ạ? Củi mà để cháy để đốt đúng không? Than cũng vậy để đốt. Tiếp theo nhá. À, xăng, dầu hỏa cũng đốt được đúng không nhỉ? Và một cái thông tin này, à, cái hình ảnh này rất gần gũi với đời sống này. Khí ga, đun nấu đây đúng chưa? Ok, vậy thì bây giờ um, những cái hình ảnh này nó chính là nhiên liệu. Vậy nhiên liệu là cái gì? À, vậy thì nhiên liệu nó là những chất cháy được. Khi cháy nó phải tỏa nhiệt và nó phát sáng chúng ta đều thấy nó phát sáng lên đúng không đúng chưa đó. có ba ý nha liên quan nhiên liệu nha thứ nhất nó là gì à, nó phải cháy được thứ hai nó cháy phải tỏa nhiệt và chính cái lượng nhiệt này nó sẽ làm sao nó sẽ thúc đẩy cái quá trình mà chúng ta ờ, sử dụng đấy à, ví dụ mình đang đun nấu thì mình cần nhiệt đúng không để chín thức ăn đơn giản vậy thôi và quá trình uh, nhiên liệu nó cháy này nó sẽ phát sáng có ba cái đặc điểm khi mà nhiên liệu cháy